Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Từ công nghệ than hóa đến công nghệ hạt nhân, VinFast đang dẫn đầu thế giới Khi mới chân nước chân giáo bước ra thị trường, ông Nguyễn Tử Quảng, giám đốc điều hành của công ty BKAV đã chọn cách quảng cáo thương hiệu đúng với sở trường của ông ta đó là nổ Ông Nguyễn Tử Quảng hết lần này đến lần khác cho rằng Bphone của ông vượt trội hơn những thương hiệu toàn cầu khác nhưng rồi kết quả cứ mỗi lần bê phôn cố ngoi lên bằng chất nổ Nguyễn Tử Quảng thì sau đó nó lại chìm nghỉm. Và số phận bê phôn bây giờ chỉ có ngục lặn chứ không nổi lên ổn định trên thị trường smartphone cho được. Nổ là cách làm cho khách hàng non dạ cứ tin, làm cho người khác hiểu, biết tin, mà dù ai đó lỡ tin và sẽ mua thì họ cũng lại thất vọng và từ đó thị phần bị co lại hoặc ít ra khó phát triển khi mà thực tế kém xa với những gì mà nó được rêu rào quảng cáo. Công nghệ than hóa xe xăng Quảng cáo nổ nói cho cùng là cách quảng cáo không tử tế. Ông Tô vẽ ra những giá trị cho sản phẩm mà thực chất nó không hề có. Cách quảng cáo này chẳng khác nào nghệ sĩ, quyền linh, quảng cáo thuốc chữa bệnh trĩ hay các nghệ sĩ bẩn khác quảng cáo xạo và không đúng cho những loại dược phẩm, thực phẩm chức năng trôi nổi và cái kết là chính lối quảng cáo đó đã kết liễu thương hiệu. Vào ngày 20 tháng 4, trên tờ báo Cà Biz có bài viết VinFast sẽ trở thành thương hiệu xe điện toàn cầu hàng đầu thế giới trong 2 đến 5 năm nữa. Đây là cách quảng bá thương hiệu của ông Phạm Nhật Vượng. Cách này không khác gì cách ông Nguyễn Tử Quảng đã làm cho bê phôn của ông, đó là phát nổ. Hậu quả của việc nổ quá đà đã kết liễu thương hiệu Bphone, nay dường như ông Phạm Nhật Vượng đã không rút ra được bài học kinh nghiệm. Ông vẫn đi theo lối mòn của Nguyễn Tử Quảng. Vậy thì liệu ông Phạm Nhật Vượng có phải là người có tầm nhìn hay không? Thực ra nhận xét đó không phải được nói ra từ miệng ông chủ VinFast Phạm Nhật Vượng mà từ một nhà báo người Philippines Raymond. Cây viết nổi tiếng của Glenn Technica trang tin tức hàng đầu thế giới tại Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng đã đủ khôn để ông không tự nói ra theo kiểu mèo khen mèo giải đuôi, mà ông Vượng có thể thuê gà vịt khen mèo giải đuôi bởi cách dùng tiền của ông Vượng rất khôn khéo. Công nghệ hạt nhân trên xe điện Thực tế, sản phẩm của VinFast đã cho khách hàng cảm nhận điều gì? Đó là lỗi. Có một khán giả cho Thời báo chấm nhận xét mỉa mai rằng trong chiếc xe VinFast có một nút mà không xe nào trên thế giới có được, đó là nút tự thiêu hay nút tự hủy. Nút này có thể tích hợp trên bất kỳ nút nào khác trên xe, chẳng may tài xế bấm nhầm nút này, thật thì xe có thể tự cháy hay còn gọi là công nghệ than hóa. Công nghệ này rất phổ biến trên xe xăng. Giờ đây thì đã đến xe điện. VinFast đang tích hợp công nghệ gì vậy? Có lẽ công nghệ nổi bật nhất hiện nay của VinFast là công nghệ nổ. Với lời nhận xét sau 2 đến 5 năm nữa, VinFast sẽ là thương hiệu hàng đầu thế giới thì không phải là tiếng nổ của TNT mà là tiếng nổ của bom hạt nhân. Quảng bá thương hiệu là công cụ mở rộng thị trường, nhưng nếu quảng bá theo kiểu Nguyễn Tử Quảng hay nổ theo kiểu Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông, thì đấy là lợi bất cập hại. Ông Phạm Nhật Vượng có nhiều tiền hơn, làm quy mô hơn Nguyễn Tử Quảng, nhưng về tư duy trong vấn đề làm thương hiệu thì lại không khác nhau là mấy. Ông Phạm Nhật Vượng quảng bá thương hiệu cho VinFast giống như ông Nguyễn Tử Quảng đã làm với bề phồn vậy. Theo dự kiến, 2 năm nữa mới vận hành nhà máy tại Mỹ, giờ này thì nguồn vốn từ IPO e trên thị trường chứng khoán Mỹ vẫn chưa thấy đâu cả. Giả sử có xây dựng nhà máy đúng tiến độ thì vào năm 2025 cũng mới chỉ là năm đầu tiên mà xe VinFast đường sản xuất tại Mỹ. Còn hiện nay VinFast chỉ mới chuyển xe sang Mỹ với số lượng rất nhỏ giọt. Với số lượng chỉ có vài nghìn chiếc thì bao giờ người Mỹ mới bắt gặp VinFast trên đường phố thường xuyên đây. Thị trường ô tô điện hàng năm của Mỹ là hàng triệu chiếc xe, trong khi VinFast chỉ mấy ngàn chiếc thì chẳng khác nào muối bỏ biển. 5 năm sau, VinFast thành thương hiệu toàn cầu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 quan điểm về tội phạm khác nhau như trường hợp Thái Văn Đường hoặc Trương Duy Nhất. Việt Nam coi họ là tội phạm trong khi các nước dân chủ không xác định như vậy, nên bắt cóc thì nhanh gọn hơn cho Bộ Công an. Tiếng xấu đã gắn chặt với cái tên Tô Lâm, Bộ Công an đã trải qua nhiều đời bộ trưởng nhưng chưa ông nào tai tiếng như Tô Lâm. Chưa ông nào ăn thịt bò rất vàng và chưa ông nào bắt cóc nhiều như Tô Lâm bắt cóc người chưa có quốc tịch nước ngoài ít rắc rối hơn đối với Tô Lâm. Vụ IC là vụ án lớn, tuy nhiên nhân vật chính là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì đã trốn ra nước ngoài. Bà Nhàn đã bị Bộ Công an phát lệnh truy nã, tuy vậy chỉ là phát lệnh truy nã trong nước, nhưng hiện nay bà Nhàn lại ở nước ngoài, vậy làm sao mà để bắt đầy? Nếu muốn danh chính ngôn thuận bắt bà Nhàn thì phải có lệnh truy nã quốc tế hoặc Việt Nam phải có hiệp định dẫn độ đối với quốc gia mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang cư trú. Để bắt bà Nhàn một cách đích danh danh chính ngôn thuận thì có thể nói là bất khả thi đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Chiều ngày 19 tháng 4, tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp, báo chí đặt câu hỏi về vấn đề quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế quốc tế IEC. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch Quốc tịch chứng thực thuộc Bộ Tư pháp cho biết đến thời điểm hiện tại cục này chưa nhận được bất kỳ thông tin nào do địa phương chuyển lên liên quan đến vấn đề quốc tịch của bà Nhàn. Nếu bà Nhàn chưa có quốc tịch nước ngoài thì bắt cóc là dễ hơn, còn nếu bà Nhàn đã là công dân của một nước khác, đặc biệt là công dân của một cường quốc dân chủ, thì việc bắt cóc của ông Tô Lâm nếu có sẽ là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành tại Đức cách đây 6 năm là trường hợp không phải bắt cóc công dân Đức, vậy mà vấn đề rắc rối ngoại giao về pháp lý đã xảy ra, đến nay vẫn chưa gỡ bỏ cho hết được. Thời điểm đó, ông Trịnh Nhân Thanh đã nộp đơn xin tị nạn và trong thời gian chờ đợi ông được nhà nước Đức bảo vệ. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm đã quá nổi tiếng về ngón nghề truyền đi bắt cóc. Với trường hợp ông Trương Duy Nhất thì dễ dàng trong Tô Lâm hơn là vì nhà báo này chưa có quy chế tị nạn. Trường hợp Thái Văn Đường đã có quy chế tị nạn nhưng rất có thể cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tại Thái Lan sẽ lên tiếng. Hiện nay vụ án Thái Văn Đường đang gây chấn động, không chỉ có báo chí tiếng Việt mà báo chí tiếng Anh cũng đã lên tiếng mạnh mẽ. Hành động phạm pháp bắt cóc người của Bộ Công an Việt Nam đã bị phơi ra cho thế giới cùng biết. Trở lại với vụ việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nếu bà chưa có quốc tịch thì dễ dàng trông Tô Lâm hơn rất nhiều. Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng là một đại án chứ không phải là vụ án nhỏ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mới bị đưa ra xét xử vụ việc mà đã bị tuyên đến 30 năm tù giam dù là tuyên vắng mặt không hề có bà ở đây. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng móng Tô Lâm đang muốn bắt cóc nếu có thể. Điều đang nói là bà Nguyễn Thanh Nhàn dù đang trốn nhưng vẫn liên lạc với luật sư bảo chữa cho bà để mà nộp đơn kháng cáo. Điều này giống như bà Nhàn muốn đùa giỡn với ông Tô Lâm vậy. Bà cho Tô Lâm biết bà vẫn liên lạc với luật sư và có vẻ như muốn thách đố xem ông Tô Lâm có tóm được bà nữa hay không. Việc ông Tô Lâm muốn bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là không có gì khó đoán, nhưng bắt được hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dám liên lạc với luật sư thì bà cũng không ngán ông Tô Lâm. Bắt cóc Thái Văn Đường thì dễ, nhưng bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn liệu Tô Lâm có khả năng hay không? Không phải cứ bắt cóc được 3 lần thì lại làm đến lần thứ tư dễ dàng chót lọt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin sau vụ Thái Văn Đường có vẻ Bộ trưởng Tô Lâm muốn làm thêm vụ nữa.